Welcome chu ốc ngố channel Quạt quạt quạt quạt <laughs> Hôm nay chúng ta lại à, đến với một tập khám phá thế giới mọi người à Đặc biệt hơn đất nước này rất là nhiều bạn yêu thích Đó là đất nước Nhật Bản Nghe thôi đã thấy nhiều cánh tay của bạn Việt Nam rồi nhờ <laughs> Ốc thì cũng không biết tiếng Nhật Nhưng mà ốc thích uh, à, oai sora bạn nào biết thì à, điểm danh giúp mình nhé Vậy nội dung hôm nay của chúng ta là gì? Hôm nay chúng ta sẽ là top 5 truyền thuyết Nhật Bản phần 1 Truyền thuyết số 1 của chúng ta là... Oni-chan à, Ủa, có âm thanh gì kỳ lạ vậy? À, truyền thuyết số 1 của chúng ta là Oni Nụ cười ác độc Oni á, có tiếng Việt á, đó là quỷ Theo mô tả, Oni có khá là nhiều Theo mô tả, Oni khá là nhiều hình dạng nhưng đa số Oani được mô tả là hình dạng bên ngoài á khá là dữ tợn, có màu đỏ hoặc là màu xanh. Trên tay thì luôn luôn cầm cái ờ, kim bổng. Bên Trung của chúng ta thì có đã cẩu bổng. Bên Nhật thì lại có ờ, kim bổng của Oani không thua không kém gì đâu đó mọi người. Móng vuốt của Oani thì khá là dài và cái điều đặc biệt á gây ấn tượng nhìn lên là anh em nghĩ tới một ờ, người ở Việt Nam đó là anh Đạt à, có hai cái sừng cute khá là dài đáng yêu trên đầu của Ani và cũng tượng trưng cho quỷ dữ chứ không phải là bị cắm sừng đâu nha cái cái phần trên mình nói đùa đấy nhiều bạn nghiêm túc quá thì lại à, chết tôi Wani thường à, thích mặc bộ đồ da hổ hoặc là một cái khố làm từ da hổ theo Wikipedia Wani thường được lấy hình tượng từ phim Tây Du Ký của à, Trung Quốc lấy hình tượng từ kim giác và ngăn giác hoặc có thể là Ngu Ma Vương. Số 2 Ứng cử viên số 2 của chúng ta khá là nổi tiếng khi các bạn xem Doraemon hoặc các bạn đã được nghe một số ở Việt Nam có một câu chuyện đó là ma dú dài đó thì ở Nhật Bản có cái ma gì dài đó chính là Rokuro Kubi một thiếu nữ duyên dáng với cái cổ dài thì Rokuro Kubi được nhắc đến khá là nhiều trong Doraemon với những cái tập nào có liên quan đến ma Bên ngoài á của cô à, gái này thì thường thích mặc bộ đồ kimono truyền thống của Nhật Bản. Cái cô cổ dài này á trở thành một người bình thường khi trời sáng và hoạt động, sinh hoạt như những người bình thường chúng ta. Cô ấy có thể ăn uống đi chơi đi dạo và không hề có ai biết đó là một cô à, ma cổ dài hết. Có một điều rất là hay dành cho những bạn à, có gu mặn là cô ta có thể lập gia đình như bao người khác luôn và cũng nhờ việc lập gia đình lấy chồng này có thể làm cô ta quên đi hình dạng thật của mình vì cô ta luôn luôn bắt buộc phải che giấu đi cái sự thật là cô ta là một con ma cổ dài có thể gọi là một quỷ đi vì ma không thể nào tương tác được với người có thể gọi là đây là quỷ đó quỷ cổ dài những cái trường hợp á những con quỷ này mà không đi lấy chồng thì cô ta vẫn có một cái khát vọng cực kỳ lớn đó chính là lừa gạt và hù dọa những người khác mang đến nỗi sợ cho người khác đó là niềm vui của cô ta vào ban đêm các con quỷ cổ dài này á thường được tiếp sức mạnh nhờ à, bóng đêm sau đó

chạm đáy của nỗi đau đó mọi người thì mới có thỏa mãn được ham muốn của cô quỷ này theo một số truyền thuyết cô ma cỏ dài này á đã từng là người nhưng mà do là quá nghiệp nên là mới bị biến thành cái hình dạng này chà nghiệp quá cũng là một cái tội đó nha số 3 Yurei hồn ma là đời cũng có thể gọi là hồn ma báo oán thì nó bắt nguồn từ đâu nó bắt nguồn từ một cái tín ngưỡng đạo Shinto thần đạo theo tín ngưỡng này á thì chúng ta có hai phần. Một phần là cơ thể của con người, một phần là cái hồn ý nhầm, một phần là linh hồn. Là linh hồn gọi là ren con. Nếu con người chết đi á thì linh hồn của họ sẽ rời khỏi thể xác. Nó khá là giống với à, bao nhiêu đất nước, bao nhiêu cái quan điểm khi con à, con người chết đi Ê quan điểm mọi người nhá, mình nói nhầm Nhưng ở Việt Nam mình Khi người ta chết sẽ được lên ờ, trời hoặc là đi xuống địa ngục còn ở ờ, Nhật Bản theo đạo Shinto á là người đã chết rồi thì sẽ được về với tổ tiên có một số trường hợp á, những người chết bị ám sát chết trong những trận chiến hoặc là tự tử hoặc là những người không được chôn cất đàng hoàng thì những linh hồn của họ bắt đầu trở thành những con ma lờ đờ và tìm cách trả thù những người đã sát hại họ. Hình dạng của những con ma lờ đờ á, thì mọi người khá là quen rồi các bạn xem Doraemon hay là các bạn đã nghe miêu tả trong những câu chuyện ngắn của Nhật Bản là các bạn hình dung ra được ngay và mình sẽ miêu tả lại một lần nữa Ma lờ đờ đó luôn xuất hiện trong một bộ kimono màu trắng được gọi là katabira bộ đồ này á, được mặc cho những người chết và người ta sẽ chôn theo một vài bộ nữa đó chính là phong tục của những uh, ngày xưa ngày xưa từ Nhật Bản. Trên đầu của những người mất đi này á có một miếng băng đeo hình tam giác bằng giấy hoặc bằng vải màu trắng. Cái phần tam giác này thì nó sẽ nằm ở trên phía chán. Má LD luôn xuất hiện từ 2 cho đến 3 giờ. Và cái thời gian đó là thời gian báo thù hợp lý nhất. Số 4 Panayurei Những hồn ma chết trên biển Người Việt của chúng ta trước khi đi ra biển đánh cá hoặc là làm việc dài lâu thì luôn làm những cái hủ tục người xưa ta để lại và có niềm tin về tâm linh và những điều cấm kỵ khi đi biển. Các nước châu Âu á, thì chúng ta lại có Kraken, còn nước Nhật thì có Fanekure. Fanekure á, có nghĩa là những linh hồn, cái người chết khi đi biển và mắc trên chuyến hành trình của mình. Trên biển thì bao la rộng lớn, những linh hồn chết trên biển luôn luôn cảm thấy lạc lõng không bờ bến, không người thân, rất là lạnh lẽo. Điều đặc biệt á, họ không thể chấp nhận được cái sự ra đi đột ngột của mình, còn vợ, còn con, còn chưa kịp quay tay trước khi mắt ấy nhầm. Chúng ta lại ờ, sai lầm khi đọc kịch bản do những cái điều quốc ức như vậy. Họ thường tiếp cận những con tàu và cố gắng làm những con tàu này chìm. Không phải lúc nào á những cái hồn ma chết trên biển này cũng xuất hiện mà họ chỉ xuất hiện trong những cái ngày mưa những ngày chăn non những ngày chăn tròn hoặc là có sương mù đó là cái thời điểm chính xác mà những cái hồn ma khi chết trên biển dễ dàng làm người khác tin tưởng họ là những con người bình thường và họ chỉ đang gặp nạn hay là gì đó vì những cái thời gian như thế là cái tầm nhìn của con người của chúng ta nó bị hạn chế nó khá là mờ ảo nên là không thể nhận định được đó là ma hay là người khi những con người đi vào ma chặn của Panayure Họ sẽ thấy một con thuyền đánh cá nhỏ Họ đang kêu cứu từ xa Bắt đầu con thuyền á, đang chìm dần và kêu uh, những người trên thuyền lớn cứu họ Khi tiếp cận được những con ma này á nó chỉ mượn những cái thùng hút nước thôi và bắt đầu một cái điều kỳ lạ là những con ma này múc nước trên thuyền của nó đổ lên thuyền những con người cho đến khi con thuyền của người á bắt đầu chìm xuống, tất cả những hồn ma sẽ giết những người đang chìm dần. Số 5. Kappa Thị quái Đối với Kappa thì nó cũng quá nổi tiếng với bạn nào hay xem Doraemon rồi Thật ra mình đề cập khá là nhiều đến Doraemon Vì Doraemon á, người ta đưa tất cả truyền thuyết của họ vô đó, đó là một cách rất là hay để quảng bá về truyền thuyết Mọi người thấy hay không? Kappa được miêu tả hình dạng là một đứa bé 4 hoặc 5 tuổi nó chỉ mang là hình dạng con người thôi, nhưng thực chất nhìn tổng thể á, cấp 3 giống con ếch hơn về mặt hình học. Toàn bộ cơ thể của cấp 3 á, màu chủ đạo là màu xanh, còn lại là màu vàng ở phần bụng và màu nâu ở phần lưng. Trên lưng của cấp 3 có một cái mai như là mai rùa, đầu tóc thì bờm sờm, mỏ thì khá giống như những con chim. Trên mỏ có hai cái lỗ mũi nó quầm, kiểu mà quầm có nghĩa là sao mọi người? Có nghĩa là nó sẽ thoát vô anh em biết cái mũi của ờ, con quạ không thì nó sẽ na ná như vậy và đôi mắt của cấp 3 khá là tròn tay thì dài như là các yêu tinh tay chân của cấp 3 có màn bơi giúp cho cấp 3 di chuyển dưới nước khá là nhanh cái đặc điểm được nhiều người nói tới nhất của cấp 3 đó chính là trên đầu của cấp 3 cấp 3 bị hói ấy nhầm cấp 3 có một cái lỗ ở trên đầu ở trong đó có nước đó gọi là hồ sinh mệnh của cấp 3 khi mà nước của cấp 3 còn nhiều nước trong cái lỗ nha chứ không phải nước ở đâu đâu đó đừng có nghĩ bậy nước trong lỗ của cấp 3 còn nhiều thì cấp 3 càng khỏe mạnh sức mạnh càng nhiều còn nước cạn dần thì cũng đồng nghĩa cấp 3 đang chết dần chết mòn lý do gì mà cấp 3 lại là một chi tiết đáng sợ của Nhật Bản thì lý do là như thế này cấp 3 rất ăn cấp 3 rất thích ăn dưa chuột và trứng và trái cây điều đó có gì đó đáng sợ đúng không và món tiếp theo món cuối cùng nó thích ăn đó chính là gan người các ba thường sống trên những con sông đa số là thích ngâm mình dưới nước nhưng mà lên cạn thì cũng rất là nhanh nhẹn vì vậy mục tiêu của các ba cũng đa số là những người thường ra sông kiểu như là đi câu cá hay là đi cắm trại ở gần mé sông nó sẽ lôi những người ở gần bờ đó xuống nước và rút gan họ từ một cái đường mà mình thực sự mình không biết mình nên nói hay không mình sẽ nói tối giản nhất đó là từ đường mông mọi người có thể mường tượng được không nghe thôi mình đã cảm thấy thốn và đã thấy hơi sợ rồi đó chính là từ mông xuyên tới gan và nó rút cái gan của con người đó ra và nó ăn oh my god ngoài ra một số cấp ba không ăn thịt người và có một số cấp 3 đó gọi là cấp 3 dễ thương đi nha cấp 3 kawaii à, khi mình chọc những cấp 3 kawaii này á thì nó sẽ khóc một đứa trẻ và nếu mình giúp nó một cái chuyện gì đó đúng theo yêu cầu của nó thì nó sẽ đền ơn cho mình vậy cũng có cấp 3 tốt có cấp 3 xấu như là con người của chúng ta thôi kết thúc cho phần của cấp 3 thì tiếng kêu của cấp 3 đó là quát quát còn tiếng kêu của kênh chúng ta đó là quạt quạt <laughs> đó là trùng hợp đúng không mọi người ok vậy là video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã xem nếu thấy hay á thì để lại một like một subscribe cho kênh nha và đừng quên bấm cái chuông khi mình ra video mới nhất nó sẽ thông báo cho mọi người hãy chia sẻ clip này đến với bạn bè bạn bè nào á thích scb hay là thích tâm linh á thì mọi người cứ chia sẻ mạnh tay lên giúp mình nha mình sắp đạt được 10k sub rồi khá là nhanh và nếu mọi người thích về truyền thuyết của nước nào nữa mọi người để lại comment giúp mình mình sẽ tìm cái truyền thuyết của các nước đó và làm video cho mọi người xem truyền thuyết của Nhật Bản thì sẽ còn một tập nữa thôi cho nên các bạn hãy comment mạnh tay lên để mình còn có content để làm tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ